màu không à <laughs> về lấy đôi dép đi mà đi còn ông thôi leo lên đi dẫn tụi mày đi câu chết luôn đi trên này nè tú đi mấy cái đá này nè đi đạp lên mấy cái ờ, vô mồi quấn đi quấn dọc dọc mấy chỗ này đi. Ủa hộp mồi để trên phòng à hả? Không. Nghĩ là ờ, đứng về là hết đường ra hả nó, làm nó, gì nó, nó, nó tưởng giỡn quá đi rồi bắt chân nè mình đặt nó rồi dây mồi vô quấn đi đây em cũng đưa cần lớn hơn rồi dính cá hồng anh em Tôi dính cá hồng luôn Ủa Gì à tổ đại người mới à <laughs> Ừ Vô bờ không à Có Giờ kẹp kẹp cái mỏ nó lại đi cái chừng nó rớt giờ nó dậy nó rớt vậy kẹp lại nè Có không? Megapara Chụp F9 đó Ừ F9 Người câu đây nha Gõ lên Không trong cân mốt đây nè Kia mượn anh ừ. ừ. Mượn gì? Cầm đi để anh gỡ Đừng ờ, Cái này dít mà Đánh dọc dọc mấy cái bờ á Nó táp mấy lần đây luôn à Ừ À dạ, đụng mấy mày cắn tao Cái rổ tối xô <laughs> dây lồng ghi đâu đéo được 50 mét <laughs> đâu rồi thấy bắn xíu hết rồi ờ <laughs> dây ngắn quá để lấy cái cái cái cái trời mới gỡ ra cúng tay anh giờ vậy là nó nằm dọc dọc bờ nhiều có mấy trái xanh xanh coi chừng có lớn ờ đúng rồi có xanh xương rồi xong rồi á, cái chừng nó dãy rớt kẹp xuống dưới ờ, đâu của ngụy trang 120 chứ em 120 làm gì 120 Để mấy con răng rồi đó Nó lại lại chứ ừ. hay, À, cái dắt này hả ta? Cái này sao? Bây giờ đồ đấy mình để để mặt. in sợn này có chuyện gì nó lỏng ờ, đồ ờ à, đồ đồ không không không đồ không, không có đồ bị vô nước ở đây đồ toàn chống nước hết thuyền này là lớn rồi đó thuyền bọn em câu ca dắt ờ, thuyền mà nhỏ chuyên dụng nó nhỏ hơn điên có thúng là câu có thể rồi này đầu đầu ngồi ngồi trên. cái cần tú. Tú cái cần bỏ lên trước tú. Cát cát. Ugh. ừ. cái này cái này nó hơi treo cái anh hả cái này nó hơi treo quá treo là sao cái này nó treo nó à treo rồi dạ, mười tấn phẩm tú ơi ngồi vững nha tú ngồi cái này nó nó hơi nó hơi trao á dạ, hả anh, quê vàng phèo luôn hả sao bây anh đi quay dàn phèo anh câu không không đậu ngay dàn phao thôi không đậu ngay dàn phèo quấn quấn xe nè à? quanh vòng vòng dàn phao anh không có đi ra xa không ờ, đi sao không đi quấn ngược đường này thôi chứ không quấn xa đâu anh tụi em nhát lắm <laughs> tụi em hơi bị nhát rồi ờ, đèo ra đi đúng đúng rồi coi cái mấy cái cái cán chứ hay là à, cái ràng cái ràng cái ràng đó cái ràng đó mấy ổng má để cho câu cái ràng dưới này nè ừ. cái lạng để cho câu tú ngồi vững nha không có đung đưa nhiều nha không ấy nhưng mà lật cũng phiền lắm từ từ tú thả đi thả đi thả đi thả đi cho nó chìm quanh quanh đây thôi mình mình xa người rồi à, vướng thật chứ ừ. Má câu câu tôm là bắt bắt ơi dưới này có rạn không giờ sao trắng nhách vậy cha má nước giờ để biết luôn treo treo <laughs> đụng vào ơi ủa dàn lưới có dàn lưới là sao ủa mấy dưới này có cá hả à, nó bao lại giữ cá hả ta thử coi lưới lắm lưới ngắn à thấy hả lưới tầm, ừ, à, chắc nó chặn rác á chụp liền ta từ từ từ rắc rắc cứng tí có cá gì á cá gì á tú nó đang trên cái đá trên cái đá bởi vì neo ra cái phao nó chắc cú nó đá nó đè lên mình nổi lên á nước nó, nó nâng lên á hưởng thụ vậy thôi với cuộc sống mà đúng <laughs> không pin cuộc sống mà Qua bờ đó không? Bờ phao đó có gì ta? thấy nó ngăn phao đó là để làm cái gì mực nó chụp luôn cá mập cá mập cá mập cá mập <laughs> tú tin người gì tin người quá tú à bắt nó câu cá hả lấy thịt câu cá hả bắt lấy thịt câu cá hả không chắc cá mập nhiều con nó thích ăn lắm đúng không kẻ thù của của, của tất cả mọi mọi người kẻ thù của các loài cá bánh bờ kè đó ngon tú à ha à bờ kè này đánh ngon tú bờ kè này là để chạy ờ, cano ở trong này thì phải ủa mà nó chạy gần gần đây ủa mà nó tông vô bờ chết sao trời à. Ờ. hả gì rồi rồi rồi để cho trôi đánh từ từ đi đánh đánh vàng vàng vô đi. ở trong đây chắc cú là <laughs> kia ấy sợ sợ sao á sâu <laughs> chứ đồ giữ mấy cha rồi má ở điệp ma sậy rồi. mực mực mực mực mực mực mực mực tủ ơi mực mực mực đánh im đi im đi để anh, anh câu mực cũng được có mực lá tôi ơi à nó mới chụp râu à có có có có mực có mực có mực có mực có mực im im im im im im im từ từ từ từ từ đủ một bầy luôn tú ơi đứng im tú ơi từ từ nha từ từ nha từ từ nha má tối ra đây đánh mực chắc cú luôn á nó nó nó nó đang sợ cái thuyền đồ cái này nó trôi dữ ta má mang có con mồi cho thằng tú đánh mực vui lắm tú đánh lùi tú tú tú tú đánh mồi má nãy nó chụp nó chụp anh biết rồi anh, anh biết cho mực chụp rồi ấy da đụng mắt sảy nữa làm sao để neo lại tú ơi mực tú ơi tú ơi mực mực mực thụ mà <laughs> phê phê ừ ừ vô đứng bờ này mẹ đánh chứ vô vô vô vô vô vô vô vô vô mực vô mực vô mực mực này mà mà mà, mà đồ trắng là dơ hư hết nè một bầy luôn tú ơi để để anh săn hết bầy nữa luôn tú ơi rồi, <laughs> ừ anh đâu biết câu có mực đâu giờ đâu đi rồi đâu câu tối tối mực lớn nó vô tú ơi tối mực tối nha tối mị làm gì không ý là mồi anh để cái hộp ở nhà trong uh, phòng trong ờ, phòng á hả? Ừ. Thế Vấn đề là hả? Pin được không? Đây à? đâu có điện thoại đâu mà kêu. Anh có điện thoại không? Không. Nó theo cái bầy Hồi nãy anh thấy một người một bầy lớn luôn. Cả chục con hơn á. Tú đánh chụp chậm, uh, ờ, chậm chậm nó cũng chụp đấy Tú Tớ ra câu mực ờ, được rồi Không không không Đánh con nào có limiter mới được Có cái kiểu như là có UV mới được à, nó phun, phun mực nó chạy chạy hết rồi nó bị dính mực Dính mực nó chạy hết Má cái con dưới này quá trời Hả? Không, không có đâu Anh chưa quay nữa mà À đánh sâu rồi có mực lớn không Mực Nha Trang to lắm à. Mực, mực có bị rướng không? Vướng không? Hử? Mọi người có hay bị vướng không? không đúng vướng gì? Có hay bị vướng rạn á. Mực lớn mà nó kéo nó ôm rạn là khỏi gỡ luôn. Ý nó bám nó hít luôn. Mình quăng mình quăng mình quăng con con, con lô ra, mình quăng con, con mực ra. Trôi xa quá nó bầy nó nằm trên kia tú ơi. Ê, từ từ từ từ từ từ. Bây giờ mình cặp bờ ngay, đầu đầu ngay đây nè. Đầu ngay đây nè. À, trong này nhiều mực ghê ta. Thiếu ngờ luôn á. ơi ơi ơi bờ sát bơi bơi sát vô đây bầy nó chạy ra ngoài là thua luôn á gió thổi mình trôi á tí nữa anh mang mấy con ờ, lặn sâu ra quấn. anh cũng muốn lên đó lắm đó. nhưng mà mình mình vô mình vô hơi khó mình vô bãi này không được không được hả không được xuống là lật liền cái dắt này xuống lật liền nghiêng một bên là giật lật liền hả à, giờ trả tiền 200 rồi câu câu đi đi để, để rồi tính sau treo treo treo treo treo vô vô tú lên được không ví dụ tú lên đó thì tú tú lên tú ơi đâu có chỗ lên bờ đâu có không xây biết rồi mà ở dưới gì chèo ngược vậy dạ đi đâu hả <laughs> hả để số về nữa chứ ừ. tôi tôi tôi lái cái cắm uh, chèo cái đầu sâu xuống là nó nó xuống à mà không có đường lên đâu tú nha không có đường lên đâu á coi chừng nó đội đá lực đội vô đó là lật liền á ấy ấy ấy cái gì cha Hả? hồi nãy nó nằm ngay đầu kia kìa Hả? nó nó khúc khúc ừ nó khúc này hồi nãy có vết mực nó bỏ nó chạy hết neo mẹ ngoài đó đi ờ tú đánh ờ, mồi so dứt đi tú ơi mất bỏ hả cá mú với là cá ấy cá mú với mấy cá cá kia cá lớn để cho chìm sâu kéo bầy lên thôi ra nắm mẹ cái dây đó cho nó đỡ đỡ trôi ừ ném đấy nhưng mà ném mồi lớn lớn chút nó chìm chìm chút má nước động ghê trời mấy đứa này rồi xây sống luôn á đâu nó xoay à nó kẹt vướng mẹ cái dây này rồi trong mặt bỏ mẹ luôn hả nghe mực mực gì tút vướng ràng hả vướng ràng chèo qua thôi đợi đợi gỡ dây ấy sấy sấy sấy sấy sấy sấy nó nằm đây nè vô vô ơi, coi chừng vướng tú dây tú đâu vậy lá mi mi bây giờ ai cần lấy một đường mi phòng bóp á thôi chuẩn bị trả trả tú ơi chuẩn bị trả ghe để anh quýnh mấy con này chở chuẩn bị trả ghe rồi mà giờ giờ để tháo dây này đi đi đi đi đi đi đi lên chút xíu bị bị tỏi đứng nó quăng ra luôn tỏi đứng nó quăng ra luôn rồi tú kéo qua đi chèo chèo chèo nhẹ đi kéo kéo qua phép mực nó phun tùm lum á nó bỏ nó chạy lên phía trên càng câu càng chạy thấy không thấy vết mực không vết mực này tụi nó thấy tụi nó sợ lắm nó biết nó báo động á báo động nguy hiểm á vết mực dính tà le <laughs> đang thui lùi ừ, ba ngón tay ba ngón tay sảy nhưng mà bầy nó ba ngón tay à qua nữa tú cho nó qua nữa giờ kéo chèo chèo cho nó qua một tí xong rồi ừ, xong rồi kéo kéo lên hả rồi giờ bứng ngay gì dây gì dây dưới nè được không dây dưới nè coi chừng gãy cần coi chừng gãy cần dây dưới bố hả dây dưới không không gãy đâu kéo thẳng không gãy đâu chèo được không à, dây cứng kìa <laughs> dây mega camera nè sức <laughs> người <laughs> rồi em lên em đang lên <laughs> em đang lên anh đi lên đi, đi đi lên đi về luôn rồi em đi về không được tú ơi cứng quá dây megabara phải cắn phải đứt bứt thôi chứ ừ. thôi thua thua rồi chèo đi ừ. ờ, ờ, ba trăm ngàn con ba trăm ngàn một con ba trăm ngàn một con hả ra mua ra mua di gia trang luôn à ghê yeah. má đúng lầy chèo sát vô sát vô đây nè Chát, chát vô đây nè Ừ thôi vô trong cũng được Nên câu tiếp coi lỡ có hàng sao Mực lá mắc lắm à Ừ, nãy giờ là lấy vốn rồi đó, hai con này là lấy vốn rồi đó. <laughs> Lên chèo phụ cho. Ừ gì ủa cũng hết hồn tưởng mất cái chèo kia rồi chứ <laughs> qua dây nha chèo qua dây nha thẳng thẳng thẳng thẳng thẳng thẳng thẳng chèo sát bờ bên này nè sát bờ bên phải luôn bên trái luôn lên luôn mạnh lên ủa à già mà nó ướt à. má cái quần chắc anh đổi màu luôn rồi có vết mực không Ừ. ra ăn đi mọi người, cái ừ. này ăn hóng ngon. Ừ. Ừ. Mang đây Tú. Xuất sắc. Wow. Wow. Mở ra hết luôn. Mở báo ra. Mở báo ra. Không cho mà. Mở báo chuẩn bị làm nó luôn rồi. Chưa, kiếm nồi mới làm được. Ui đi Đi ngoại giao đi đang nói gì ừ. Ngoại giao làm gì? Giờ cái nồi... Hello em gái Anh đi lạc vô đây Hai con đi tắt tay cho lạc chưa đi Cắt, uh, cắt cái cắt cái rau lên trên đầu đó là một nồi hấp được ờ, ba uh, con bốn con hai con đúng rồi quấn đèn cho mình rồi rồi chi hạt chi chi ờ hầm hai ăn rồi hả ở đây luôn anh chính chúng ta em em trộn lên hạt tè trộn lên hạt tè hầm chín hầm lá rồi quả người chén quả người chén hai chục ngàn chén hai chục mại vô thời gian em bà bán cháo ừ. nhìn mình cứ như bà bán cháo combo giờ ha. chạy đúng rồi nó vô hàng, ra ra ra đi mẹ mới mới nãy nó lên rồi đâu giờ nóc ngóc đầu dưới không <laughs> Việt Nam có ăn <laughs> do bao Mỹ Việt Nam không có Ờ khác chứ ừ. Nhưng mà Việt Nam ngon lắm á Bự nè Bự Tôi còn thanh nữa không Xanh nữa này xanh nè Còn đỏ nó ít thịt lắm Còn xanh này còn trên 2 kg ăn đã nữa Bốp Cái này đỏ nè Có rồi Để để một con này Để quá trẻ Chồng luôn Để quá trẻ luôn chúng ta chỉ là chỉ sáu hai sáu sáu mươi tôm tiền tôm à tiền tôm hai sáu sáu mươi á